Hello, xin chào anh chị em có mặt trong ờ, cái buổi sáng ngày hôm nay với bản tin nhịp tập thị trường. Đó là chúng ta cần phải xác định cái điểm mua khi mà thị trường phát ra những tín hiệu mua. Vậy điều gì đang khiến chúng ta có nhìn thấy, chúng ta có cảm xúc thấy và chúng ta mong muốn chúng ta hành động thời điểm này? Cảm xúc là một trong những yếu tố quyết định đến hành động của mỗi chúng ta nên nếu chúng ta không quản trị được cảm xúc nếu chúng ta nhận ra được cái cảm xúc thì chúng ta không thể đưa ra cái quyết định để chúng ta hành động được thì ờ, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói đến đôi chút về cái cảm xúc để giúp chúng ta hành động giúp chúng ta có thể có kỷ luật hơn giúp cho chúng ta đưa ra được những quyết định à, xin chào anh chị em và các bạn đang có mặt trong buổi livestream hôm nay nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment và ô chat ạ comment số 1 hoặc là anh chị em có thể đặt ra những câu hỏi gì để chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của ngày hôm nay à, nếu các bạn đang tối qua các bạn tham gia một chương trình đó là gì ạ bí mật đầu tư chứng khoán dành cho à, những anh chị em ờ, tham gia đầu tư chứng khoán thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em đã tham gia cái chương trình tối qua nếu có comment số 1 ạ và không biết là bao nhiêu anh chị em đã nhận được những bài học tuyệt vời trong cái buổi tối hôm qua thì hãy comment số 2 ạ thì Dũng giải thích cho chúng ta lý do tại sao chúng ta cần phải quản trị cảm xúc lý do tại sao khi mà tham gia thị trường chúng ta cần phải nắm rõ được cái cảm xúc mà chúng ta đang có nó là gì chúng ta cần phải nhận ra cái cảm xúc mà chúng ta đang có đó là chúng ta đang cảm lo lắng chúng ta đang nhìn thấy điều gì lo lắng chúng ta đang thấy rằng là bị từ chối bỏ hay là chúng ta đang cảm giác là sợ hãi hay chúng ta đang cảm giác là hưng phấn hay là chúng ta đang cảm giác là bình an tất cả cảm xúc này nó đều được ạ à, chúng ta cần phải nhận diện ra bằng ba cái gì ạ à, ba ba điều đó là ngôn ngữ cơ thể chúng ta nhận ra bằng cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta chúng ta nhận ra bằng gì cái sự chúng ta đang tập trung nếu chúng ta đang cảm giác lo lắng thì chúng ta tập trung vào điều gì có lẽ chúng ta đang tập trung vào sự mất mát đúng không chúng ta đang tập trung vào thiếu hụt chúng ta đang tập trung vào những điều chúng ta không thể đặt ra và cái ngôn từ cái suy nghĩ chúng ta đang ở đâu nó là mang tính chất là chúng ta đang ở hơi thở chúng ta ra sao và nếu chúng ta là người đang tự tin đang là người gì ạ có kỷ luật thì rõ ràng cái ngôn từ chúng ta sẽ rất là mạnh mẽ đúng không ạ à, chúng ta sẽ rất tự tin chúng ta gì ạ chúng ta sẽ tập trung vào gì ạ những cái quyết định chúng ta tập trung vào những cái gì hành động mang tính chất là dứt điểm dứt khoát và tất cả cái điều này chúng ta cần phải được phải nhận diện ra nó chúng ta cần phải biết cái cảm xúc chúng ta là gì chúng ta cần phải nhận ra cảm xúc là gì thay vì chúng ta vẫn cứ đầu tư và chính cái việc mà chúng ta đầu tư chúng ta không biết cái cảm xúc trong cái tâm thức chúng ta là gì hay chúng ta gọi là trong tiềm thức chúng ta là gì nên dẫn đến là chúng ta gì ạ mua bán theo cái cảm xúc và khi chúng ta mua bán theo cảm xúc mà chúng ta không điều khiển không quản trị được thì dẫn đến chúng ta thất bại dù là chúng ta có kiến thức có uyên bác đến mấy dù chúng ta có học hết chương trình nọ đến chương trình kia dù chúng ta có nghe ai đó phím hàng hay là ai đó chỉ cho chúng ta mách nước chúng ta thì việc mà chúng ta không quản trị được cảm xúc thì dẫn đến là chúng ta vẫn bị thua lỗ vậy điều gì đang diễn ra thời điểm này các bạn thấy là thị trường đang tăng các bạn thấy điều gì đang diễn ra các bạn thấy đang thấy rằng vui vẻ đang thấy cân kích hay là thấy lo lắng nếu bây chúng ta quan sát về cổ phiếu chúng ta chúng ta có thể comment đúng không ạ bây giờ chúng ta đang quan sát về cổ phiếu về thị trường cùng là thị trường như này chúng ta đã thấy comment anh chị em có thể comment những cảm xúc của chúng ta được không ạ hãy comment những cảm xúc của chúng ta chúng ta đang thấy lo lắng hay đang thấy thì gì à, ạ bị từ chối chối bỏ khi mà cổ phiếu nó tăng mạnh hơn chúng ta hay chúng ta đang cảm giác là hồi hộp hay chúng ta đang cảm giác như là là gì ạ rất là tự tin trong thời điểm này và chúng ta đang cầm cảm giác như nào nếu anh chị em đang nói về cổ phiếu này có mua được hay không thì chúng ta có cảm giác gì ạ à, nghi ngờ đúng không ạ nghi ngờ và nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta có gì ạ có đưa ra quyết định thành công được không và tại sao câu hỏi nếu chúng ta đặt đặt ra một câu hỏi cao hơn tại sao chúng ta cần phải mua bùng nổ theo đà tại sao chúng ta cần phải mua vào đúng cái thời điểm mà chúng ta cần phải mua thay vì chúng ta mua trước mua trước thì cổ phiếu nó có thể là không bao giờ đi lên mà chúng ta mất chi phí cơ hội tìm ra những cổ phiếu mạnh nhất nếu chúng ta mua sau thì cổ phiếu nó tăng quá nhanh và khiến chúng ta mất tiền và nếu chúng ta gì ạ mua không đúng thời điểm thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu chúng ta mua đúng thời điểm thì câu chuyện này là câu chuyện chúng ta cần phải nhận ra cảm xúc chúng ta đúng không ạ chúng ta phải nhận ra cái cảm xúc chúng ta đang có thì chúng ta mới gì ạ mới hiểu được nó chúng ta mới quản trị được nó còn bây giờ chúng ta cứ nói là kỷ luật có gì ạ kỷ luật là gì ạ cái cảm xúc trong kỷ luật ra sao cái điều gì nó khiến chúng ta kỷ luật chúng ta dựa vào đâu để chúng ta kỷ luật cảm xúc tại thời điểm đó là gì Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một góc nhìn khác chẳng hạn bây thị trường đang tăng như này đúng không vậy một số bạn sẽ thấy điều gì diễn ra bao nhiêu anh chị em thấy là nếu mà trong trường hợp thị trường tăng như này một vài cổ phiếu khi mà Dũng chia sẻ như là cổ phiếu gì ạ à? PVS đúng không vậy PVS mà chúng ta không mua được thì gì ạ à? thì thì sao ạ thì nếu trong phiên hôm qua PVS nó tăng thì sao trong trường hợp PVS hôm qua nó tăng mà chúng ta không mua được thì cảm xúc chúng ta cảm giác như thế nào cảm xúc chúng ta cảm giác như thế nào cảm giác là gì ạ bị mất mát đúng không cảm xúc gì ạ bị thiếu một cái điều gì đó đáng nhẽ chúng ta đang ra quyết định một vài các bạn bị bán cổ phiếu ở trong vùng này một vài các bạn bị bán ở trong cái vùng mà thị trường điều chỉnh như thế này và các bạn cảm giác rất là thấy bị bỏ rơi nhưng vì chúng ta không hiểu rõ rằng là nếu chúng ta mua cổ phiếu vào những cái thời điểm mà chúng ta gọi là những phiên bùng nổ như vậy thì khi mà cổ phiếu có thể vi phạm một vài cái lỗi như bị rũ bỏ một vài cái lỗi như là vậy nếu trong trường hợp rũ bỏ thì chúng ta có thể mua lại được không vậy nếu chúng ta hiểu rằng là trong trường hợp rũ bỏ chúng ta có phải cắt lót nữa thì chúng ta vẫn có thể cứ mua là chuyện rất bình thường bởi vì chúng ta không hiểu rằng là cổ phiếu nó rút bỏ để rút bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu viếng vậy khi nó rút bỏ lần thứ nhất nó kéo lên lần thứ hai nó rút bỏ và nó tiếp tục kéo lên thì cái sự xác nhận này chúng ta vẫn có thể tham gia chúng ta sẽ cảm giác lo lắng khi những cổ phiếu mình bị test bị kiểm tra và chúng ta thấy là khối lượng nó gì ạ à? vì chúng ta không tập trung vào khối lượng bán ra nên chúng ta đã bán ra hết ạ chúng ta sẽ thấy rằng là việc chúng ta mua vào cổ phiếu vào những phiên khi mà thị trường giảm mạnh cổ phiếu không giảm đó là gì ạ nếu chúng ta tự tin rằng là khi thị trường giảm 56 điểm cổ phiếu chúng ta rũ bỏ lần thứ nhất rũ bỏ lần thứ hai và lần thứ ba nó không rũ bỏ thì việc chúng ta có thể tự tin vào những cái điểm mua như này vậy chúng ta mua điểm mua như này thì cái việc mà cổ phiếu bị rũ bỏ sau lần thứ nhất lần thứ hai này chúng ta có gì ạ nó rũ bỏ này test lại cái đỉnh này nếu chúng ta hiểu rõ được chiến lược của các nhà đầu tư lớn là họ cần phải rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía trước khi có thể kéo lên xa hơn hoặc là nếu chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ vậy khi mà cổ phiếu lên tiếp xúc đến cái vùng kháng cự mạnh đây ạ thì cổ phiếu cần phải gì ạ cần phải test lại để rũ bỏ tất cả nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây vậy khi nhà đầu tư yếu bóng vía bị rũ bỏ ra hết thì cổ phiếu sẽ có những phiên tăng rất mạnh khối lượng lớn ở trên cái vùng kháng cự mạnh này và nếu mà tăng mạnh khối lượng lớn ở trên kháng cự này chúng ta làm gì ạ nên ở đây chúng ta gọi là chiến lược để chúng ta hiểu chiến lược thì chúng ta cần phải biết cái gì tạo ra cái gì chúng ta cần phải có một cái tổng thể chứ không phải cái mà chúng ta đưa ra mang tính chất là cảm tính nên khi mà chúng ta học chúng ta theo dõi giống như là phím hàng mà không hiểu rõ bản chất của sự vận động của nó thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ sẽ theo cảm tính và cảm tính thì chúng ta có cảm xúc gì ạ cảm xúc lo lắng sợ hãi và mỗi khi thị trường rũ bỏ chúng ta sẽ mất tiền chúng ta lấy một cổ phiếu thứ hai để các bạn có thể nhìn thấy đây ạ đây là cổ phiếu gì ạ L14 L4 sau quá trình tạo ra đáy thì chúng ta thấy là những cổ phiếu có sự xác nhận thực ra cái điểm chúng ta có thể mua sau khi rũ bỏ cái điểm này vì nó điểm này nó rũ bỏ thì chúng ta thấy cổ phiếu đến vùng này là chúng ta có thể bán ra hết bởi vì khối lượng của nó đã bắt đầu gia tăng khi khối lượng gia tăng gặp cái vùng kháng cự này thì chúng ta có thể bán ra để tạo ra một cái cuộc chơi khác vậy điều gì đang diễn ra với những cổ phiếu mà chúng ta theo dõi đây là cổ phiếu gì ạ HSG chúng ta cũng thấy rằng là đây một cái điểm mùa mua theo bùng nổ theo đà vậy khi chúng ta mua theo bùng nổ theo đà và chúng ta nhìn thấy đây là dấu ấn đúng không ạ dấu ấn của dòng tiền lớn dấu ấn của dòng tiền lớn tham gia vào chúng ta cũng đã có một cái quá trình rũ bỏ rất mạnh quá trình rũ bỏ tiếp theo không có khối lượng ra và hai có quá trình rũ bỏ này nó chúng ta xác nhận được một xu hướng tăng trong ngắn hạn về xu hướng tăng trong ngắn hạn khi chúng ta mua ở đây cổ phiếu sẽ bị test kiểm tra lại cái vùng đỉnh trước đó kiểm tra lại những cái ai đó đã mua ở phía trên này bị rũ bỏ và sau khi test lại đây việc mà chúng ta có thể mua thêm nếu cổ phiếu này xác nhận tăng mạnh trong phiên hôm nay việc chúng ta có thể bán đi nếu cổ phiếu này giảm về phía này với khối lượng lớn vậy chúng ta có những cái kịch bản rõ ràng ở đây rồi thì cái việc mà chúng ta hiểu rõ là nếu mà nó giảm mạnh thì chúng ta đưa ra cảm xúc đó là cảm xúc tiêu cực nếu chúng ta không bán ra thì chúng ta có thể bị thua lỗ và chúng ta mất tiền và cảm xúc tiêu cực đó là gì ạ là mất tiền chúng ta thấy là mất tiền vậy khi chúng ta mất tiền thì ngôn ngữ cơ thể chúng ta sao mọi thứ là sao nhưng nếu chúng ta đưa ra cái kỷ luật kỷ luật là nếu trong trường hợp mà cổ phiếu giảm khối lượng lớn mà chúng ta không bán ra mất tiền nên chính vậy chúng ta cần phải kỷ luật kỷ luật tức là kỷ luật là cần phải cắt lót ở đây trong trường hợp sau khi cổ phiếu cắt lót và chúng ta thấy là cổ phiếu lại tích lũy quay trở lại chúng ta lại tiếp tục có thể mua vào một cái vị thế tăng mạnh nếu trong trường hợp chúng ta đã có một cái dấu ấn về tiền tham gia vào đây là dòng tiền lớn tham gia vào việc cổ phiếu test lại ở trên cái gì ạ test lại sau khi chúng ta gọi là rũ bỏ thì trong trường hợp cổ phiếu xác nhận ở đây khối lượng lớn chúng ta thấy là an toàn cao hơn hay là thấp hơn cả nhà ơi ạ nhà mình có thể chia sẻ không ạ trong trường hợp chúng ta có một cái dấu ấn khối lượng lớn ở đây cổ phiếu test lại ở cái vùng hỗ trợ này mà chợ mà xác nhận ở cái vùng này thì chúng ta mua thấy là an toàn hơn đây là điểm một và đây điểm hai thì điểm hai an toàn hơn hay điểm hai không an toàn hơn ạ à? chúng ta có thể comment ạ à. tức là cái điểm một là điểm mổ bùng nổ theo đà điểm một là bùng nổ theo đà điểm thứ hai là chúng ta đợi xác nhận vậy nếu chúng ta điểm mua xác nhận thì sao ạ điểm hai mua xác nhận thì ta an toàn hơn rất nhiều điểm một lúc này chúng ta có thể tăng quy mô lên được và đó chính là cái cách mà chúng ta giao dịch trong trường hợp chúng ta cần phải cắt lót nếu vi phạm thì chúng ta vẫn có thể mua lại lần hai vì lần hai sau khi xác nhận an toàn hơn và xác suất tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều bởi vì nó đã rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu vía thế thì nếu chúng ta không hiểu rõ quy luật quy trình và không có kỷ luật kỷ luật bao giờ chúng ta phải đưa lên hàng đầu thì chúng ta mới áp được quy trình vào chúng ta áp được chiến lược vào không có kỷ luật thì không áp được chiến lược vào và dẫn đến chúng ta sẽ gì ạ thù lỗ nên bây giờ chúng ta nếu mà bây giờ chúng ta nghe người khác kỷ luật mà chúng ta đi, đi nghe người khác khi nghe người khác mà chúng ta chả hiểu cổ phiếu chúng ta đang vận động như nào thì chúng ta kỷ luật được không ạ nhà mình có thể comment ạ bây giờ chúng ta nghe một ai đó bảo cổ phiếu này tốt mà chúng ta không hiểu là cái vận động của cổ phiếu này nó diễn ra như thế nào chúng ta không hiểu rõ bản chất cổ phiếu này nó sẽ vận động như thế nào thì cái việc mà gì ạ chúng ta bảo kỷ luật không bao giờ kỷ luật được mà khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán mà không kỷ luật được thì đương nhiên là thua lỗ mà đương đương nhiên là thua lỗ thì dẫn đến gì ạ thua lỗ thì chúng ta sẽ gì ạ phàn nàn đổ lỗi bao biện và chúng ta sẽ thua lỗ nhiều hơn hôm nay chúng ta sẽ có một vài cổ phiếu đang gì ạ cổ phiếu SI điều gì đang ra cổ phiếu SI chúng ta nhìn thấy cái đáy thứ nhất này đáy thứ hai thấp hơn ai nhìn thấy cái đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất ạ à? comment số 1 ạ à. đây là đáy thứ nhất sau khi kéo lên cổ phiếu bị rũ bỏ thấp hơn cái đáy thứ hai à đáy thứ nhất ạ à, sau kéo lên đây ạ à. vậy khi mà cổ phiếu gặp cái vùng đỉnh này nè anh chị em để ý một chút là đây là cái vùng đỉnh của cổ phiếu trước đó đây là vùng đỉnh trước đó cổ phiếu vậy khi cổ phiếu gặp vùng đỉnh nó nó lại đang có quá trình tích lũy lại trên vùng đỉnh thì nó tích cực hay tiêu cực ạ à? nhà mình có thể comment ạ trong quá trình nó tích lũy siết chặt trên vùng đỉnh thì nó tích cực hay là tiêu cực ạ nó tích cực hay tiêu cực chúng ta cần phải nhận ra nó đang tích cực hay tiêu cực chứ ạ bây giờ chúng ta lo lắng là gì ạ nếu chúng ta đang ở trạng thái lo lắng không biết rằng là nó đang tích cực hay tiêu cực hay chúng ta đang ở trạng thái thờ ơ tại vì bây giờ khi mà một cổ phiếu mà chúng ta mua chúng ta vừa cắt lót xong sau đó thì ạ khi cổ phiếu đang xác nhận ở đây chúng ta không làm gì cả hoặc là chúng ta gì ạ làm hời hợt không làm gì cả hoặc là làm hời hợt tức là không làm một là cổ phiếu bị vi phạm cắt lót hai là gì ạ không làm gì cả làm cách hời hợt thì điều gì diễn ra hoặc là nếu chúng ta vừa bị thu lỗ chúng ta không quan tâm đến cổ phiếu này thì điều gì diễn ra và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến rằng là sau khi chúng ta cắt lót cổ phiếu tiếp tục tăng sau khi chúng ta cắt lót thì cổ phiếu tiếp tục tăng thì chúng ta nghĩ gì ạ chúng ta nghĩ gì ạ cắt lót mà cổ phiếu lại tiếp tục tăng chúng ta nghĩ gì chúng ta thấy là mình bị gì ạ bị bỏ rơi đúng không ạ bị bỏ rơi vì mình mới bỏ rơi nên cái biên phiên xác nhận như này nếu trong trường hợp thị trường xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh đây thì chúng ta làm gì ạ làm gì ạ lên tàu chứ làm sao ạ chúng ta sẽ lên tàu khi mà cổ phiếu xác nhận bởi vì đây là cái đỉnh đây là cái vùng bị rũ bỏ nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây nên nó cần phải tích lũy nhiều hơn nhưng về các bạn chúng ta sẽ không mua ở đây bởi vì chúng ta cũng không thể biết rằng là thị trường cái cổ phiếu này có giữ được nhịp hay không ở đây không và chúng ta đang chỉ quan sát quan sát và theo dõi cổ phiếu này đang được gì ạ rũ bỏ đang được test cung trở lại để cho cái việc mà cổ phiếu thành công thì chúng ta cần phải mua vào phiên xác nhận thế thôi khi cổ phiếu xác nhận chúng ta mua giá cao hơn những khả năng thành công chiến thắng của ta sẽ cao hơn chúng ta mua giá cao hơn chúng ta sẽ rủi ro thấp hơn mua cao hơn nhưng rủi ro thấp hơn bởi vì sau khi test bỏ mà cổ phiếu vẫn tăng được thì rõ ràng rủi ro nó sẽ thấp hơn rất nhiều và đây chính là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này vì khi nó cổ phiếu xác nhận thì đây chính là hỗ trợ mạnh chúng ta có thể nhìn một vài cổ phiếu hay chúng ta có thể quan sát chỉ số vn 30 khi chỉ số này chúng ta đang thấy là nó gặp cái vùng kháng cự đúng không ạ thì nó đang cần test kiểm tra cung một hai lần về cơ bản sau khi kiểm tra một hai lần khối lượng mà thấp chứng tỏ là không có lượng cầu bán ra thì thị trường lại tiếp tục tăng giá tiếp tục tăng giá đến một vùng kháng cự tiếp theo vậy nếu chúng ta mua một vài cổ phiếu mà nó không đáp ứng được tiêu chí như chúng ta gọi là tích lũy như SI ở đây thì việc mà nó tăng giá sau khi T4 chúng ta về vẫn bị thua lỗ đúng không ạ sau T4 về chúng ta vẫn bị thua lỗ như thường bởi vì chúng ta thường là chúng ta yêu thích cổ phiếu một cách thái quá ví dụ chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu tương tự như này đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu DG nếu DG chúng ta nhìn thấy là nó đang hình thành một cái mẫu hình vai đầu vai nhưng quan trọng là chúng ta nhìn thấy khối lượng ở đây nó giảm khối lượng lớn vậy nếu trong trường hợp giảm khối lượng lớn và để cổ phiếu này nào tăng giá tăng giá mạnh thì cái xác suất tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn rất nhiều tức là khi mà khối lượng ở đây vẫn còn nhiều thì cái việc tăng giá có thể vượt qua cái cản chúng ta phải vai bên phải vai đổ vai ngược nó sẽ yếu đi rất nhiều và dẫn đến chúng ta có thể bị thua lỗ hoặc là cái cổ phiếu L14 nếu cổ phiếu này đã gia tăng đã bung khối lượng lớn ở đây để tiếp tục đi lên tiếp để tiếp tục gia tăng tiếp kéo lên tiếp gặp những cái khối lượng lớn ở đây thì cổ phiếu này rất khó để tăng mạnh nha rất khó để tăng mạnh và tỷ lệ rủi ro sẽ rất là cao nên câu chuyện ở đây là gì ạ nhiều lúc thì chúng ta sẽ mua những cổ phiếu thì chúng ta hiểu đơn giản là giai đoạn này là giai đoạn của lướt sóng ngắn lướt sóng ngắn có thể chúng ta đạt được 20 25 phần trăm chúng ta cần phải gì ạ? bảo toàn vốn là bán ít nhất ra một nửa bán ít nhất ra một nửa vì chúng ta cần phải bán ít nhất ra một nửa để chúng ta bảo toàn vốn tại vì rất hiếm khi cổ phiếu có thể tăng 2 đến 30 phần trăm câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải tính như thế nào là tăng chẳng hạn chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu như là cổ phiếu như L14 thì cái điểm mua quan trọng nó là điểm này chứ không phải chúng ta tính đáy là đáy điểm đây tại vì nếu chúng ta đánh tính đáy là điểm này hoặc là tính đáy điểm này thì thực tế nó chưa cho chúng ta cái sự xác nhận chúng ta chỉ tính được cái điểm mua quan trọng nhất sau khi nó rũ bỏ lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần tư nó sự xác nhận và sau đó thì chúng ta tính từ cái điểm giá 51 này lên đến con số này thì chúng ta có thể tính được cái lợi nhuận của nó chứ không phải là chúng ta tính từ đáy đi lên hoặc là cổ phiếu SSI chúng ta không thể tính từ đáy này lên đến đây mà chúng ta chỉ tính lợi nhuận từ cái phiên xác nhận này thôi ạ nếu chúng ta mua mua ở đây chúng ta bị vi phạm chúng ta vẫn có thể bán ra nhưng tuy nhiên thì chúng ta quan sát ở đây trong trường hợp cổ phiếu xác nhận ở đây chúng ta gọi là điểm mua thì việc mà chúng ta tính lợi nhuận từ chúng ta tính từ giá bắt đầu từ 29 29 5 296 trở lên đến vùng phía trên này chúng ta gọi là lợi nhuận lợi nhuận chứ không phải là chúng ta tính từ lợi nhuận phần lớn báo chí phần lớn các chuyên gia đều tính cho chúng ta lấy lợi nhuận từ giá 24 lên đến cái vùng trên này hay là lên đến vùng 36 thì chúng ta thấy là cổ phiếu tăng rất là mạnh chúng ta không thể mua được đáy được không thể bắt được đáy được mà chúng ta cần phải mua xác nhận từ cái điểm xu hướng đi lên bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này có thể comment được số 5 đúng không ạ tức là lợi nhuận chúng ta tính từ cái điểm xác nhận mua xác nhận từ cái nền tảng an toàn nhất chứ không phải là chúng ta tính từ lợi nhuận từ cái điểm đáy bởi vì chúng ta cần phải gì ạ độ an toàn rủi ro quản trị rủi ro là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng giúp chúng ta bảo toàn vốn giúp chúng ta bảo toàn lợi nhuận và đặc biệt là giúp chúng ta đầu tư cho gì ạ chúng ta sẽ gì ạ cảm giác bình an hơn mạnh khỏe hơn hạnh phúc hơn nếu chúng ta có một chiến lược đúng một bạn có hỏi là gì ạ cổ phiếu gì ạ đấy là cổ phiếu đấy đấy DG thực tế gì ạ khi mà cổ phiếu kéo lên không đạt khối lượng giảm khối lượng ở đây nó vẫn là lớn nên để cổ phiếu này xác nhận đi lên thực tế nếu cổ phiếu này trong trường hợp xác nhận đi lên thì nó cần phải khối lượng rất là lớn và nếu có thể so sánh thì chúng ta thấy là cái sự nếu khối lượng cực kỳ lớn này cái thứ hai là so sánh độ mạnh yếu của cổ phiếu này so cổ phiếu SI thì rõ ràng là cổ phiếu này cơ bản nó biến động mạnh hơn vì nó biến động mạnh hơn dao động mạnh hơn nên cái khả năng cái tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn nên khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn cổ phiếu như là SHG rõ ràng cổ phiếu này biến động nhẹ hơn ít hơn nhưng cổ phiếu DX HSG là đi biến động mạnh hơn thì chúng ta cần phải lựa chọn DX à, HSG chứ không phải lựa chọn DXG nên đấy chính là cách để chúng ta mua hoặc chúng ta lựa chọn cổ phiếu chứ không phải là chúng ta cứ mua sau đó chúng ta lại đắm chìm trong cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ thế thì trong trường hợp cổ phiếu của bạn không lên và bạn thấy ví dụ nha các bạn ví dụ này trong trường hợp bạn thấy là cổ phiếu HSG tăng mạnh HSG tăng mạnh và DXG chưa tăng thì bạn làm gì ạ? À? Bạn có tiếp tục giữ DXG để đợi cổ phiếu hồi các bạn bán ra sau đó thì mua HSG không hay là các bạn bán cổ phiếu DXG để tập trung cho cổ phiếu HSG vì nó đã hoàn thành quá trình test xong tức là kiểm tra xong quá trình test cung vậy rõ ràng là để cùng chúng ta mua HSG thì thường là cổ phiếu có tỷ lệ thành công cao hơn có thể tăng 20 đến 25 phần trăm nhưng khi chúng ta mua DXG có khả năng nó hồi phục 5 10 phần trăm hoặc là một vài trường hợp nó sẽ không tăng thì đấy chính là lý do chúng ta cần phải có chiến lược có chiến lược đầu tư ngoài kia thì chúng ta thấy là cổ phiếu nào cũng hay hết và chúng ta sẽ thấy là vì chúng ta không có chiến lược nên sau khi bị thua lỗ cái điều quan trọng mà chúng ta gì ạ cần phải làm là chúng ta cần phải rút ra bài học bài học gì chúng ta nhận được ở đây chúng ta mới biết ơn về điều gì lúc đó chúng ta sẽ gì ạ có bài học rất tuyệt vời còn nếu chúng ta đổ lỗi phàn nàn bao biện cái sai lầm của mình thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thành công được ok thế thì chúng ta lại tiếp tục thị trường thì rõ ràng là gì ạ khi nó đi lên chúng ta cũng cần phải nắm rõ là nếu cổ phiếu sau khi đi lên chẳng hạn như chúng ta lấy một cái cổ phiếu khác đi ạ đây chúng ta thấy là một cái cổ phiếu tăng rất mạnh BSR khi cổ phiếu đi lên thì thường gặp đỉnh bao giờ nó bung khối lượng rất lớn các bạn nhá gặp đỉnh bao giờ bung khối lượng rất lớn khi nó bung khối lượng này thì nó có quá trình tái tích lũy tái tích lũy ở phía trên này về góc độ nào đó về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là cổ phiếu DXG và cổ phiếu à xin lỗi cổ phiếu BSR BSR và cổ phiếu PVS thì cổ phiếu nào mạnh hơn thời gian sau ạ cái thời gian phía sau thì theo các bạn cổ phiếu nào mạnh hơn PVS và BSR chúng ta sẽ phân tích một vài chiến lược các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phân tích một vài chiến lược để chúng ta có thể hiểu cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu đấy thì rõ ràng mình mua cổ phiếu PVS nhưng thực tế sau giai đoạn này BSR BSR là cổ phiếu mạnh hơn bởi vì cổ phiếu này đã gì ạ nó kéo nhanh hơn về cái vùng đỉnh cũ và nó cần tái tích lũy trước còn như PVS thì vì nó là mạnh hơn ở vùng đáy nhưng hiện tại thì nó vẫn đi sau gì ạ à? nó vẫn chưa đến cái vùng kháng cự mạnh và nó đi chậm hơn tức là hiện tại cái vùng kháng cự mạnh của gì ạ à? của PVS nó đang nằm ở đây và cổ phiếu này nó cần thêm một vài phiên nữa để nó tái tích lũy ở đây vậy nó một vài phiên nữa khi nó về vùng 36 thì chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra và rõ ràng cổ phiếu này đến cái vùng 36 này nó chậm chân hơn so với cổ phiếu này vậy cổ phiếu này đã về đích sớm hơn cổ phiếu này đã gì ạ về đích muộn hơn nên chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ đầu tư tới đây sau khi thị trường điều chỉnh sau khi thị trường tích lũy thì chúng ta cần phải mua cổ phiếu về đích sớm hay là mua cổ phiếu về đích muộn chúng ta mua con ngựa khỏe nhất hay chúng ta mua con ngựa yếu nhất ở đây về các bản lần thời điểm trước khi tạo đáy thì PVS là cổ phiếu mạnh hơn là cổ phiếu mạnh hơn nên mình nhìn và mình quan sát là cái biến động cổ phiếu này chúng ta sẽ xác nhận để chúng ta mua và chúng ta có lợi nhuận đúng không có lợi nhuận ở cái cổ phiếu này lợi nhuận cổ phiếu này và cái độ an toàn cao hơn từ cái lúc mà thị trường tạo đáy nhưng tuy nhiên thì sau khi cổ phiếu này xác nhận thì đi, đi, đi nhanh hơn tức là nó đi sau nó đi nhanh hơn và nó tạo đỉnh tạo đỉnh trước nó về đỉnh trước nên cái cổ phiếu này xuất phát sau nhưng nó về đỉnh trước thì về xu hướng thì trong thời gian tới nó nhiều khả năng nó là cổ phiếu mạnh hơn các bạn có hiểu điều này không ạ à? tại vì nếu chúng ta không có chiến lược thì chúng ta sẽ thấy là DVD bảo là cổ phiếu PVS là mạnh nhất nhưng thực tế các cổ phiếu sau nó chạy nhanh hơn và chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải đợi nó ở một nhịp tiếp theo để chúng ta mua vào bởi vì đó là cùng là xuất phát thì chúng ta thấy trong cái quá trình xuất phát ông mạnh hơn chỉ toanh à, mua mạnh mạnh nhất nhưng khi mà cái quá trình về đích để tạo ra một cái nền tảng mới thì chúng ta thấy rằng là một quá trình tích lũy mới thì ông nào mạnh hơn thì nhịp sau chúng ta mua vào đấy là chiến lược các bạn hiểu chưa nên đầu tư nó hay ở chỗ đó nó hay ở chỗ đó lúc này chúng ta sẽ không yêu PVS một cách mù quáng nữa mà chúng ta có thể chuyển sang một con ngựa khác chuyển sang một cổ phiếu khác chúng ta liên tục liên tục uyển chuyển liên tục đưa ra những quyết định đấy chính là cách để chúng ta trở thành nhà đầu tư siêu hạng nhà đầu tư tuyệt vời ok à, chúng ta nói một vừa hai cổ phiếu như cổ phiếu FPT cổ phiếu FPT thì nó về đến đỉnh rồi thì nó gì ạ nó chưa lên ở đâu ạ nó cần phải thời gian tích lũy của thời gian khá dài còn nếu nó tiếp tục lên đỉnh như này thì điều chỉnh chứ đương nhiên điều chỉnh rất là đương nhiên rồi nên khi các bạn thấy rằng là cái buổi hôm qua khi mà Dũng chia sẻ về cái module cảm xúc á, thì Dũng thấy rằng là phần lớn mọi người sẽ không thích theo kiểu như là phải có cổ phiếu nào thì mới thành công nhưng thực tế là cái cốt lõi cốt lõi trong quá trình đầu tư đó là quản trị cảm xúc cốt lõi trong quá trình của chúng ta phải hiểu chính bản thân chúng ta chúng ta không hiểu bản thân chúng ta thì làm sao mà chúng ta có thể quản trị cảm xúc được không hiểu bản thân chúng, ta không hiểu cảm xúc chúng ta đang có thì làm sao quản trị được nên cái việc quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải quản trị chính chúng ta đấy thì tối hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào một cái phần tiếp theo liên quan đến gì ạ chúng ta xác định cái mục tiêu mục tiêu để chúng ta đạt được 50 phần trăm đạt được 100 phần trăm đạt được nhiều hơn con số đó vậy chúng ta phải có một cái gì ạ cái niềm tin là chúng ta có thể chiến thắng là hai ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm một trăm phần trăm và để đạt được mục tiêu đó chúng ta cần phải công cụ gì chúng ta phải có những cảm xúc gì thì nó mới thành công được từ chúng ta có mục tiêu rồi thì chúng ta mới đi tìm các công cụ đi tìm kiến thức đi tìm những cái gì ạ phương pháp để chúng ta phục vụ mục tiêu của chúng ta nhưng đây chúng ta đang làm cái ngược lại đó là đi tìm phím hàng đi tìm cổ phiếu nào tốt đi tìm cổ phiếu nào mà ai đó nhắn cho chúng ta thế là chúng ta bị thất bại thế là chúng ta bị thua lỗ và dẫn đến chúng ta lại phàn nàn chúng ta lại đổ lỗi chúng ta đã bao biện và chúng ta trách móc và đó chính là những gì chúng ta nhận được trong quá trình đầu tư nên đủ lỗi phàn nàn bao biện là những cảm xúc tiêu cực nó sẽ giết chết chúng ta mong rằng là anh chị em gì ạ sẽ học được những bài học mỗi một chương trình này Dũng sẽ áp dụng những chiến lược cảm xúc để cho chúng ta Dũng sẽ lấy rất nhiều cái cảm xúc ở trong cái từng giai đoạn khác nhau Dũng ứng dụng vào để cho các bạn nhận ra nên chỉ có bạn nào thực tế các bạn học thì các bạn mới nhận ra được còn những các bạn không học thì thực sự để học được cái tuyệt chiêu này nó lẽ là thực sự là rồi ừ ạ nó rất là khoai và khi chúng ta học được tuyệt chiêu này cái gì bao giờ mới nó cũng sẽ là khó mới nó cần phải gì ạ cần phải học đi học lại nên các bạn đã học rồi thì các bạn nên học đi học lại và trong quá trình thực hành ở trên thị trường như này thì các bạn sẽ được Dũng trải nghiệm cho các bạn để các bạn nhận thấy cảm xúc của chúng ta trong những giai đoạn khác nhau trong những cái thời điểm khác nhau và những chiến lược mà Dũng đưa ra ở đây cộng với kỷ luật sẽ giúp chúng ta thành công hơn một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã lắng nghe theo dõi cái livestream nhịp đập sáng nay chúc các bạn đã có những quyết định thành công và quan sát thị trường ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là chỉ có bùng nổ theo đà và hôm nay chúng ta thấy là nếu trong trường hợp bùng nổ theo đà cái thời gian các cổ phiếu bùng nổ theo đà mạnh sang xác nhận như là SSI đang có dấu hiệu tăng như này thì trong trường hợp nó tăng khoảng 3 4 phần trăm khối lượng lớn là chúng ta có thể tham gia được CTR cũng là một cổ phiếu chúng ta cần lưu ý chẳng thế và chúng ta cũng sẽ có rất nhiều các cổ phiếu để chúng ta theo dõi trong cái nhịp này PVS thì cái việc điều chỉnh mà khối lượng thấp thì cũng không vấn đề cả thường nó sẽ tiếp tục chạy và tiếp tục tăng đến cái vùng gì ạ vùng nó phải dừng tức là đúng cái vùng kháng cự mạnh trước khi nó kết thúc nên cổ phiếu nó điều chỉnh nó chuyện đương nhiên trong đi trong quá trình đi nó phải nghỉ chứ làm sao nó có thể đi mãi được nên các bạn thấy là khi các bạn nắm giữ cổ phiếu thì các bạn cũng cần hiểu rằng là quá trình nó là quá trình nhận biết là phân phối hay là tích lũy phân phối thì nó sẽ bán ra rất mạnh và tích lũy thường là bán ra thấp hơn so với quá trình tăng và để chúng ta có nhiều thời gian hơn tích lũy nhiều kiến thức hơn thì mong rằng các bạn hãy diện hãy à, đăng ký kênh đăng ký kênh của Quang Dũng DVD để các bạn có những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư của mình xin cảm ơn rất nhiều